Xin chào tất cả các bạn Hôm nay à, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm mới Đó là cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài lá Đấy. Vậy à, thì bây giờ thực hư của cái kính áp tròng nhìn xuyên bài lá như nào thì à, các bạn cùng tôi sẽ đi tìm hiểu Thứ nhất là dòng kính áp tròng Dòng kính áp tròng này thì sẽ gồm có hai loại Đó là kính áp tròng của Mỹ Kính áp tròng Mỹ hộp gỗ nhé Đây là kính áp tròng của Mỹ hộp gỗ và loại thứ hai đó là loại kính áp tròng của Hàn Quốc hộp nhôm như thế này Đấy. một bộ kính áp tròng thì gồm gì mà gồm có mắt kính và kết hợp đó là chúng ta phải nhìn cùng theo bài nhìn cùng theo cái bài bộ bài của của nó cái bộ bài này nhìn nhìn sẽ như bình thường nhìn sẽ như bình thường đấy Bài này là bài bình thường Chúng tôi in sẵn mua về và in sẵn cái chất phản quang lên trên nó In chìm Nên là nhìn mạ vào bằng mắt thường Thì các bạn sẽ không thể phát hiện được Nhìn thế này thì tôi cũng sẽ không bao giờ biết là bài này là bài gì Nhưng khi mà đeo kính áp tròng vào Thì sẽ như thế nào Thì bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng đi xem Đấy Khi mà đeo kính áp tròng vào thì là bạn sẽ nhìn rõ như thế này ví dụ như con này con này là con chín cơ con này là con chín bích đây đây là con arro đây đây là con ăn bích đấy bởi vì à, các bạn đôi khi các bạn lại sẽ à, bảo là bây giờ con 9 và con 6 thì sẽ phân biệt như thế nào thì tôi và các bạn cùng đi xem là 9 và 6 sẽ khác nhau như thế nào nhé đây ạ đây ví dụ như là 9 và 6 này con 9 nó sẽ có ký hiệu riêng đây ạ đây là 9 bích đấy ạ đây 9 bit đây ạ đây ạ đây là con 6 bit đấy 6 bit đúng không đây là con trứng cơi trứng cơi cho các bạn đây nhé khi mình đeo kính áp tròng này vào thì mình sẽ nhìn được tất cả các bộ bài từ ngay từ mặt đằng sau lưng của nó và nhìn rất rõ đây là atep này đấy đây là con 7 này tất cả nó đã đều có ký hiệu rồi hết là ừ, chất gì nhá bạn sẽ vừa biết là quân bài là gì và chất bài là gì đấy và cái kính áp tròng này bên hàng nhà chúng tôi chỉ bán hàng chuẩn nên cam kết với các bạn là khi các bạn đeo kính vào thì sẽ không bị cổ mắt không bị nhức mắt các bạn ờ, đôi khi là các bạn ờ, chưa biết cách đeo kính là các bạn đeo ngược nên là sẽ có cảm giác cộm và nhức chúng tôi đã ờ, có hai chi nhánh đó là ở Hà Nội và Sài Gòn các bạn muốn mua hàng xem hàng trực tiếp thì lên hai cơ sở của chúng tôi để xem hàng thử hàng và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đeo kính như thế nào và cách chơi như thế nào để mình đeo kính